quý nhân tương trợ, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, có cơ hội trúng số độc đắc trúng thưởng sẽ rất cao và sẽ giúp cho quý tín chủ đội đời đại gia mua nhà lầu, tậu xe sang, tiền vàng nhét chặt két. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao, 3 tháng trong năm đó là những tháng nào và làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này thì xin mời quý tín chủ tuổi Ất Mão cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Bí mật động trời năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, an lộc trời ban, tiền chất như núi, mua nhà tậu xe, đổi đời giàu nứt tường đổ vách trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên chúng ta cùng xét cung mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 mệnh thủy, cụ thể là đại khê thủy, có nghĩa là nước trong khe lớn, Trời sinh người mệnh thủy từng là người có tính cách hiền hòa, họ ít khi làm hại ai trong cuộc sống, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất, khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Dựa vào lá số tử vi cũng thấy được rằng, cuộc đời tuổi Ất Mão là một chặng đường đầy những trải nghiệm, thử thách và những cơ hội để khám phá và phát triển. Người tuổi Ất Mão là người được đại diện bởi ngũ hành thuộc Mộc Ất và Địa Chi Mão, một tổ hợp độc đáo mang trong mình những đặc điểm đặc trưng của sự sáng tạo, linh hoạt và đổi mới. Họ có một cuộc sống đa dạng, phong phú và đầy sắc màu, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, đưa ra những giải pháp đột phá và vươn lên đỉnh cao của thành công. Cuộc đời tuổi Ất Mão thường đi đôi với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ. Họ là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt ra những mục tiêu cao trong cuộc sống và không ngần ngại gồng mình để đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn trên đường đi tìm kiếm thành công, đòi hỏi họ phải kiên nhẫn, quyết đoán và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp thích hợp. Tính cách của tuổi Ất Mão cũng thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt, họ là những người tài năng đa dạng, có khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường có xu hướng tìm kiếm những cách tiếp cận mới, đột phá và không sợ thử nghiệm những ý tưởng mới, đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi ất mão cũng có khả năng tương tác xã hội cao. Họ thường là những người giao tiếp khéo léo, thân thiện và có khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Họ có thể thành công trong công việc có liên quan tới giao tiếp, đàm phán, quan hệ công chúng và marketing. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi ất mão là sự thiếu kiên nhẫn và sẽ mất kiên trì khi đối mặt với những thử thách lớn. Họ cũng có xu hướng hấp tấp và không kiểm soát được cảm xúc trong một số tình huống khó khăn. Do đó, việc phát triển khả năng kiên nhẫn, bình tĩnh và quản lý cảm xúc là một thách thức mà tuổi ất mão cần đối mặt để đạt được sự thịnh vượng trong cuộc đời. Ngoài ra tuổi ất mão cũng cần lưu ý tới việc không quá chú trọng vào mặt trí tuệ mà cần phải phát triển cảm giác nhân đạo, lòng từ bi và tình cảm đối với người khác. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ tốt, duy trì hòa hợp trong gia đình, công việc và xã hội. Tóm lại, cuộc đời tuổi ất mão là một hành trình thử thách và cơ hội để phát triển bản thân, tính cách sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực và khả năng giao tiếp xã hội cao là điểm mạnh của tuổi này. Tuy nhiên, cần lưu ý phát triển khả năng kiên nhẫn, quản lý cảm xúc và tình cảm đối với người khác để đạt được sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Cùng nhìn lại quãng đường mà Ất Mão đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Ất Mão mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong có một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên ất mão mới lao ra khỏi cái vòng an toàn lựa chọn mạo hiểm mơ mộng phù hoa đến với những đau khổ nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình ất mão mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn trái bỏng vậy nên không có gì là sai khi ất mão vấp ngã cả không có gì là sai khi thất bại của cuộc sống trong thời gian dài nếm trải đủ người yêu quý có người khinh miệt có người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng chẳng thiếu. Trung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã. Lắm lúc ất mão cũng thấy mừng vì đã vấp ngã sớm trong giai đoạn thanh xuân còn trẻ. Để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không còn nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này, thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Bất mão sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ đê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để còn thấy một vài người vẫn còn tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, bất mão dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng ất Mão ơi nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân. Để rồi vươn tới những nơi thành công, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc ất mão có thể đổ tại phận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi hòa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện, đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, ớt mão cũng tô rèn ra mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này ớt mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. ớt mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì ất mão như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, ất mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng, xem nhật nguyệt mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với ất mão đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xem tổng quan năm 2023 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là cuối thủy, địa chi là Mão Mộc, người tuổi Ất Mão mệnh thủy. Xét theo thiên can cho thấy, Ất gặp quý là bình hòa, năm 2023 không phải năm có quá nhiều hung hiểm, bạn có thể mạnh dạn trong làm ăn, hoặc là kế hoạch làm việc đã vạch ra trước đây. Chỉ cần bạn có ý chí, quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng, thì thành công ắt về tay bạn mà thôi. Xét theo địa chi cho thấy, Mão gặp Mão bước vào năm tuổi, vận khí có quan trọng nhất định, nhưng vẫn còn cơ hội để tỏa sáng. Tài lộc có ra, có vào, biết chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể tích lũy được một khoản lớn. Xét theo ngũ hành cho thấy, bản mệnh được lâu niên tương sinh, vận khí vượng, lúc khó khăn nguy khốn có người đứng ra ứng cứu, công việc tưởng chừng vất vả nhưng lại thu về được hiệu quả đáng mừng. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2023 âm lịch, năm 49 tuổi, đây được coi là năm hạn lớn nhất của đời người. Nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Thái Bạch là sao chủ về hao tốn tiền của trong năm, quý anh cần cẩn thận hơn với tiền bạc của mình. Còn sao Thái Âm là chủ về sức khỏe, quý vị trong năm cần gia tăng việc tập thể dục, thể thao tránh đi tới các nơi sông nước, Quý vị thân mến, mặc dù thái tuế nhưng sẽ có hai trường hợp xảy đến với người chịu ảnh hưởng. Một là người hiền lành ăn ở tốt thì thái tuế sẽ là cơ hội giúp quý vị cải thiện cuộc sống, nó là cơ hội trời ban để quý vị có thể thăng tiến như vô bão. Còn hai, nếu là người ăn ở xấu, bụng dạ hẹp hòi hay có ý nghĩa hãm hại người khác thì thái tuế lại là thử thách mà ông trời giáng xuống nhằm cảnh cáo, gian đe người này. Thái tuế sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn thử thách đến với bạn, điều này rất rõ ở người có cùng trang lứa. Có người cũng trong hoàn cảnh làm ăn, nhưng người thì phất như vũ bão, người thì lại nghèo khổ vất vả. Tất nhiên cũng có người hỏi tôi, ở đời này tôi ăn ở hiền lành, chưa làm điều ác bao giờ, mà tại sao tôi lại khổ cực như vậy? Thưa quý vị, đó đều là do nhân quả nghiệp báo từ đời trước mà nên. Đời này quý vị không làm việc ác nhưng đời trước làm, chính vì vậy quý vị chưa thể giàu có ngay được. Khi thời cơ tới, quý vị ắt sẽ đạt được sự thành công giàu có của mình mà thôi. Đặc biệt, bước vào năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức, áp lực tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, không phải có cơ hội để lật ngược tình thế, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì bung xuôi, quý anh hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn, từ đó vượt lên trên số phận, đón nhận thành công về tay của mình. Với quý vị trong năm nay lại có sao Thái Dương trợ mệnh, sao Thái Dương như cánh cửa ánh sáng trên con đường vận trình của bản mệnh. Nếu muốn phát triển sự nghiệp của mình, thì năm nay sẽ vô cùng thuận lợi. Trên phương diện tài lộc, trong năm quý anh sẽ gặp phải tài khí suy yếu, kiếm tiền không dễ dàng, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Đầu năm làm ăn càng cần có sự thận trọng, kèo lợi bất cập hại. Cách tốt nhất là quý anh nên có kế hoạch chi tiêu cho mình. Càng lập chi tiết thì càng có thể giữ được tiền trong túi của mình quý anh nhé. Quý chị thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, trên phương diện tình cảm, do chịu niên hạn 49, năm tuổi, năm 2023 âm lịch đối với Ất Mão buồn nhiều hơn vui. Năm bản mệnh khiến con giáp này dù có đào hoa thì cũng chỉ là đào hoa xấu, gặp nhưng không ở lại. Duyên đến rồi duyên lại đi, khiến bạn thêm mệt mỏi và chán trường, thậm chí có cặp đôi còn phải đối mặt với cảnh chia ly. Trên phương diện sức khỏe, nam mạng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nữ mạng chú ý tính khí của mình đồng thời trong năm tránh đi sông nước kẻo gặp đại hạn. Xét theo niên hạn năm 2023 âm lịch tuổi Ất Mão. Bước sang năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão gặp vận niên, ngưu hồi sơn, có nghĩa là châu về núi. Đây là hình tượng bán cát bán hung, châu về núi, tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khỏi cơ cực. Theo đó công việc sẽ gặt hái được không ít thành công, dù phải trả giá bằng nhiều mồ hôi, công sức. Lưu ý kinh doanh buôn bán thận trọng, chắc cú rồi hãy tiến hành kèo khó mà thành. Về chuyện tình cảm, gia đạo có điểm bất hòa, đa phần vì tâm lý, việc hoài nghi mà ra, hãy học cách tin tưởng mọi người xung quanh để đỡ phải bận tâm suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Bước vào năm 2023, tuổi Ất Mão là 49 tuổi âm lịch, vận hạn lớn nhất của đời người, nên khó tránh khỏi những lúc khó khăn, vất vả. Đặc biệt quý anh, công danh, sự nghiệp gặp chướng ngại, kế hoạch sẽ đổ về biến động với công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế áp lực là điều khó tránh, đúng như cái câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ các nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan. Tuy nhiên, mặc dù là thái tuế nhưng cũng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp một là người ăn ở hiền lương, chuyên giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, lại có tấm lòng lương thiện, thì thái tuế là lúc ông trời ban cho cơn mưa tài lộc, bù đắp những khó khăn trước đây đã gặp phải, từ đó đổi đời cải vận, phất nhanh như vũ bão. Trường hợp 2 là người ăn ở ích kỷ, hay làm điều ác, hay hãm hại người khác, thái tuế lại là lúc ông trời phán xử, ban tai họa xuống nhằm cảnh báo, gian đe, trừng phạt đúng tội. Chính vì vậy, dù cùng một tuổi, khi gặp thái tuế người thì phất nhanh như vụ bão, đổi đời đại gia, người lại gặp khó khăn trùng trùng. Có người từng tâm sự với tôi rằng thầy ơi cả đời con hành thiện tích đức, chăm bố thí cho người khó khăn, nhưng sao con vẫn mãi nghèo khó và vất vả như vậy? Thưa quý vị, tất cả là do nghiệp báo mà thành, Phật dạy muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn cuộc sống hiện tại, Đời này quý vị hành thiện bố thí, nhưng vẫn khổ và nghèo đói, là do đời trước quý vị còn mắc nợ người ta, chưa trả hết, khi nào trả hết nghiệp, ắt phúc báo sẽ về tay, khi ấy cuộc sống thay đổi chóng mặt, bất ngờ giàu có. Điều này cũng chứng minh cùng một tuổi, nhưng có người ngay từ trẻ đã đổi vận, cũng có người qua chung vận mới có, nhưng cũng có người phải mãi về hậu vận mới đổi đời quý vị nhé. Đặc biệt bước sang năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm thái tuế phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, từ đó ắt bảo toàn được sự nghiệp của mình. Nếu có thời gian bạn nên đi hành thiện tích đức, giải nạn, khó khăn quý vị nhé. Nhìn chung, đây sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với tuổi ất mão, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi dành cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. May mắn từ giữa năm trở đi, có các tinh thiên ấn trợ mệnh, hy vọng được mở ra cho tuổi ất mão, bản mệnh cơ thể phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Xét về phương diện tài lộc, cũng giống như phương diện sự nghiệp, do chịu ảnh hưởng từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của quý anh ất mão cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, Hung vận khiến tiền bạc liên tục bị thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Quý trị ất mão thì may mắn hơn, thái âm cùng thái dương trợ mệnh, đem đến cơ hội làm ăn kiếm tiền lớn, nhiều người còn không có thời gian nghỉ ngơi. Với quý anh năm 2023 âm lịch, vẫn có cơ hội kiếm được tiền, nhưng chi tiêu, ma chay, cưới hỏi, đình đám nhiều, nên chẳng giữ được là bao để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, mua xe, e rằng vẫn còn xa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hợp làm ăn cũng sẽ gặp bất chắc nửa chừng, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm cháy đắng, tốt nhất bạn nên đi học hỏi những người có kỹ năng trong lĩnh vực mà bạn muốn, từ đó bắt tay và thực hiện kế hoạch vẫn chưa muộn. Trong năm vẫn có thể ký kết, lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp có liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ chịu nhiều thiệt thòi, do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Với quý chị Ất Mão năm 2023 âm lịch, lại là một năm phát tài, phát lộc rất lớn, nguồn thu nhập phụ có tăng biến nhờ thiên tài hỗ trợ, chính tài có quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương vào cuối tháng hoặc nhận được khoản trợ cấp nào đó. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh phát đạt buôn may, bán đắt, tuy nhiên nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần phải sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỉ cho con cái học hành, đi du lịch khiến tiền bạc trồi sụt, lúc có lúc không tài chính nhiều bất ổn, rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Năm đương đầu thái tuế, lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm. Phương diện tình cảm của người ất mão được dự đoán buồn nhiều hơn vui, duyên đến rồi lại đi, để lại cũng chỉ là những sự bẽ bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này. Trên phương diện vợ chồng, do tâm lý trong năm đương số đương đầu thái tuế có nhiều khúc, mắc tự mình buồn phiền, nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành sự ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng không thể chối cãi. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm, tình cảm chưa có sự gắn kết, có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến đất gánh giữa đường. Ngược lại tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc. Với một số người tuổi Ất Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn tới trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Cuộc sống với nhau cả đời đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2023, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, lại có hung tinh thiên khốc cản trở, ra sức tác oai, tác quái, khiến sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, đau ốm bệnh tật khó tránh. Vì vậy năm nay cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân thật tốt, Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Thái tuế tác động còn khiến tâm lý bất ổn, tư tưởng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh u uất và stress. Nữ mệnh cần chú ý các vấn đề về nội tiết, sinh lý, tránh đi đến những nơi sông nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Bước sang năm 2023 âm lịch, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 đối diện với Thái Tuế, đồng thời ở ngưỡng cửa 49 tuổi, năm niên hạn lớn nhất của đời người, có câu 49 chưa qua 53 đã tới. Trời đất vận chuyển tuần hoàn vĩnh viễn, không sinh, không diệt, chỉ có cuộc sống hữu hạn của muôn loài là trôi theo một chiều, từ sinh tới dệt mà thôi. Phía trước luôn là bí ẩn và ai cũng muốn biết trước điều gì sẽ xảy ra. Do đó dù thuộc chủng tộc nào, nhóm đức tin nào, tầng lớp nào, trình độ hiểu biết ra sao, muốn hay không, thì với con người, việc tìm đến tiên tri hay tiên đoán mà dân gian gọi là bói toán là hoạt động đã tồn tại hàng ngàn năm cho mãi đến ngày nay. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới, hay 49 bước qua 53 bước lại, ở giai đoạn này, tin chắc rằng 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh, vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, ly hôn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài này trong năm, thì ắt xua tan hung khí, hóa giải được nguy nan, thần tài, thần may mắn ùn ùn kéo về nhà, tiền vàng nhét nứt két. Cụ thể tháng phát tài đầu tiên là tháng tư âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão năm 2023 không được tươi sáng cho lắm, song bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi bước vào tháng tư âm lịch. Đây là thời điểm thần tài cho lộc, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, công việc có những chuyển biến khá tốt, bản mệnh đã tìm được quỹ đạo cho mình, phát huy được năng lực vốn có, đồng thời khai phá những tiềm năng ẩn giấu phía sau. Nhờ những đóng góp trong công việc và thành quả lớn mà bạn đạt được, con giáp này sẽ có thêm thu nhập ổn định hơn, có thể được cấp trên khen thưởng hoặc tạo cơ hội để khẳng định mình ở những lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, tính cách cởi mở, thân thiện, giỏi xã giao, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn. Chính vì vậy mà bạn luôn giữ được tâm thế lạc quan, tích cực, không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn và thách thức. Đáng mừng hơn bạn bắt đầu xây dựng được những mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Trong tháng, người làm công ăn lương, thu về cho mình một khoản lương, thưởng ổn định, người làm kinh doanh có tiền tài khủng về tay. Thời điểm này bạn nên tiếp tục các dự án quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt. Thêm nữa bạn được ít người thân quen giúp đỡ, nên việc gì cũng phải giải quyết một mình. Nếu quá vội vàng làm ăn, bạn sẽ tự tạo thêm nhiều áp lực cho mình mà kết quả chưa chắc đã được như mong đợi. Tuy nhiên, nghiệt lệnh lâm thai cũng khuyên bạn không nên buông thả bản thân quá mức để mặc cho những mộng tưởng của mình bay cao, xa rời thực tế hoặc ham vui, dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Hãy sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để bạn vừa có thể thư giãn, lại vừa có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tháng phát tài thứ hai là tháng 8 âm lịch. Đi qua những tháng ngày ảm đạm, bước sang tháng 8 âm lịch, tháng phát tài của mệnh chủ tuổi Ất Mão cuối cùng cũng đến. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình, không cần phải cân đo đong đến quá nhiều, vì số tiền trong tay ít ỏi đến đáng thương. Đây cũng được coi là thời điểm bù lại những tháng ngày khổ cực của quý vị trong thời gian qua. Yên tâm là dù bạn có kinh doanh hay đang làm dân, làm công ăn lương thì cũng đều có được thu nhập nổi trội. Điều này có được là nhờ bản mệnh biết trước lấy những thời cơ để thể hiện sự nổi bật cũng như ưu thế của mình, thắng áp đảo trong các cuộc đua tranh. Dân văn phòng sẽ thấy những mối quan hệ xã giao trước đó mình dày công vun đắp giờ đây đã phát huy tác dụng. Bạn có thể nhận được những lời mách nước hay sự giúp đỡ hiếm có để kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn có ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Riêng với người làm ăn, kinh doanh thì ngoài yếu tố may mắn, điều quyết định sự thành công về tiền bạc của bạn trong tháng này chính là độ nhạy bén cộng sự quyết đoán, dứt khoát của bản thân, chính bạn chứ không ai khác là người mang về tài lộc cho mình. Đứng trước những cơ hội tiềm ẩn, nguy cơ lùi xa phía sau, bạn đã nhanh chóng tính toán được các phương án dự phòng và quyết tâm dấn thân. Chuyện làm ăn đôi khi nhanh chậm một bước đã làm nên sự nghiệp, vì thế mà quyết đoán lần này mang về tin vui, tài lộc khổng lồ cho những chú mèo, khi mà nhờ trước thời cơ đúng đắn để bung lụa, con giáp này thắng lớn trở về. Ngoài ra, điểm báo tử vi năm 2023 còn cho thấy con giáp này đang đứng trước cơ hội đầu tư khá lớn. Nếu có tiền bạc dư dôi, tuổi ất mão có thể xem xét để đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng. Đừng tham lam, cũng đừng ham cái lợi trước mắt, tiền rồi cũng sẽ đẻ ra tiền mà thôi. Tháng phát tài thứ ba là tháng 10 âm lịch. Trong những tháng cuối năm thì tháng 10 âm lịch, tháng quý hợi, tháng được tam hợp trợ mệnh, tài lộc lý tưởng nhất của tuổi ất mão con giáp này có thể giải quyết hết những mối lo tài chính trước đó của mình nhờ những khoản thu nhập trong thời điểm này. Tài lộc trong tháng đa phần tới từ chính tài, từ công việc chính của bản mệnh, con giáp này đã có nhiều cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng nghịch cảnh, cũng chiến thắng chính bản thân mình. Người làm công ăn lương có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tam hợp chỉ dẫn, tuổi ất mão xử lý công việc đâu vào đấy. Hiệu quả làm việc tốt thu về lợi ích nhiều lợi nhuận cho tập thể, cuối tháng được khen thưởng xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc, tuy thời điểm này không lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội bắt mắt thì đừng quá do dự. Đôi khi sự mạo hiểm lại mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Yên tâm, là bản mệnh sẽ hài lòng với công việc hiện tại, tuy nhiên mọi thứ chỉ mang tính chất tạm thời, chưa ai nói trước được điều gì. Vì thế hãy sống và làm việc khi còn có thể, dù là ở bất cứ đâu, người ta đều nhắc tới những đóng góp mang đầy dấu ấn của bạn. Người làm kinh doanh, buôn bán, cơ hội này có thể mở rộng việc buôn bán của mình. Trong tháng quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn sợ hãi những khó khăn như trước nữa. Thêm vào đó có tỷ kiên nhập mệnh, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp quý vị tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đến việc làm giàu của mình. Đồng thời, đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn cho mình, gạt bỏ những khó khăn trước mắt. Quý vị chỉ cần tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, thì dần dần mọi khó khăn cũng sẽ tiêu biến con đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở hơn. Xem phi tinh tháng Tháng 10 này có bắt bạch gặp thất xích ở Trung Cung, vị trí chính giữa của ngôi nhà, nơi làm việc, khu vực này cần được sắp xếp và bài trí hợp lý. Di chuyển những đồ vật có kích thước lớn hoặc phát ra tiếng ồn như tivi, tủ lạnh, tránh việc cản trở cát khí, giúp tài khí bay vào nhà. Nếu có thể, tuổi ất mão nên đặt một quả cầu phong thủy ở khu vực trung tâm của ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường phong thủy tích cực thúc đẩy tài khí thu hút vận may về tiền bạc. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Mão năm 2023. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị một vài mẹo phong thủy giúp quý vị hóa giải nguy nan trong năm 2023 âm lịch tới đây nhé. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khê thủy, vậy mệnh thủy hợp với màu gì? dựa vào đặc tính và ý nghĩa của mệnh thủy và quy luật tương sinh tương khắc. Mệnh thủy hợp với màu sắc của hành kim, vì kim sinh thủy nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc này là màu trắng, màu xám, màu ghi. Mệnh thủy phù hợp với màu của hành thủy, vì thủy với thủy là mối quan hệ tương hợp. Những màu sắc này là màu đen, màu xanh nước biển. Mệnh thủy không hợp với màu sắc của hành hỏa, vì thủy khắc hỏa là mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu đỏ, cam và tím. Tương tự như vậy, mệnh thủy cũng không hợp với màu sắc của hành thổ, vì thổ khắc thủy. Những màu này là màu vàng, nâu đất và nâu nhạt. Ngoài ra người mệnh thủy không nên chọn màu thuộc hành mộc, vì thủy sinh mộc tuy là quan hệ tương sinh, nhưng thủy mất đi năng lượng để hỗ trợ cho mộc, nên trong trường hợp này sẽ làm người mệnh thủy bị tiêu hao năng lượng. Màu sắc thuộc hành mộc là màu xanh lá cây. Phật bản mệnh của tuổi Ất Mão Người tuổi Ất Mão được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù là Phật bản mệnh của người tuổi Mão, có địa vị hiện hách, uy danh lẫy lừng, tên tiếng Phạm của ngài là mangio Useris, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù là biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì như đại luận sư Nguyệt Xứng và đại sư Tông Khánh Bàn nổi tiếng về tư tưởng chú quán, đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng pháp môn tu trì của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ nhân gian và xuất thế gian. Ất Mão trồng cây gì và hợp với con số nào? Con số may mắn cho tuổi Ất Mão là số 3, số 4 và 9. Con số không may mắn của Ất Mão là số 1, số 7 và 8.